nay bản gia hoàn tất công trình, chọn ngày lành, gia đình nhóm lửa. Nhân lễ khánh hạ, kính cẩn tấu trình. Cầu xin gia đình an ninh, khang thái, làm ăn tấn tới, tài lộc dồi dào, cửa rộng, nhà cao, trong em ngoài ấm, vợ chồng hòa thuận, con cháu xâm vầy. Cuối nhà ân đức cao dài, đái thương, phù trì, bảo hộ. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cuối xin được phù hộ độ trì,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 Tổng đài 1900 636 815 Website www linh com vn